Ok luôn anh em Rất vui được gặp lại anh em Và tôi cũng rất là cảm ơn Các anh em hôm nay đã coi như là cho tôi up hai clip trong vòng một ngày Đấy Thế là chúng ta tạo thành thói quen rồi đấy anh em Tôi thì có cái thói quen ra clip vào 9 giờ tối hàng ngày Còn anh em thì có thói quen like clip của tôi Đấy, là chúng ta có thành một cái thói quen rất là tốt Và tôi hy vọng là các anh em và tôi luôn sẽ cùng duy trì cái thói quen này anh em nhé Duy trì nó rất là phấn khởi, rất là vui Đấy mà như tôi đã chia sẻ từ buổi sáng nay ấy, Là đến tối thôi là chúng ta sẽ được 20.700 sắp Chưa đến tối đã được rồi anh em ạ Đấy, đến khoảng 5 giờ chiều 5 giờ chiều là đã đủ rồi Tốc độ sắp của anh em là bây giờ là tương đương với cả 5 con Glacier kết hợp rồi <laughs> Đấy, rất là nhanh nhá, rất là nhanh <clears throat> Chúng ta là đã đi được coi như là, là là nếu mà tính là cái nguyện vọng của tôi ấy, Cái nguyện vọng của tôi là được 30.000 sắp đến khoảng hết năm nay tức là tháng 12 được 30.000 sắp thì bây giờ chúng ta đã đi được gần 1 phần 10 quãng đường rồi đấy. Gần 1 phần 10 quãng đường rồi đây anh em. Tôi bắt đầu kêu gọi là từ cái thời điểm mà cách đây khoảng một tuần hay là hai tuần gì đấy là lúc đấy là chúng ta 20.000 sắp. Đấy bây giờ là chúng ta đi được gần 1 phần 10 quãng đường rồi. Bây giờ là 21.000 sắp là chúng ta đi được 1 phần 10 quãng đường. Đấy rất là cảm ơn các anh em nhá. Tốc độ như này là là coi như là tôi rất là mừng rồi. Và tôi cũng rất là hy vọng là cái tốc độ sắp nó sẽ uh, giữ nguyên được như bây giờ Đấy, nó vẫn tiếp tục phát triển Phát triển như thế anh em nhá Và tôi cũng biết là còn rất nhiều các anh em là Mặc dù là cái clip nào của tôi up lên là cũng vào đây xem Đấy, cũng vào kênh xem Đấy, nhưng mà lại vẫn chưa sắp Thì à, tôi rất hy vọng là các anh em có thể là Là là, là ấn sắp vào để tiện theo dõi cho các anh em Đấy, chứ còn bây giờ mà mỗi lần uh, muốn xem lại phải lên trên YouTube search Game Today thì nó mất công lắm anh em nhá. Vẫn là nhắc lại thôi. Uh, mất công lắm. Đấy là anh em sắp đi. Sắp cho đỡ mất công anh em thôi nhá. Chứ còn cái thời đại này là cái thời đại 4.0 rồi anh em. Tôi thì tôi tôi không muốn là chỉ vì tôi mà mất thời gian của anh em đâu. Đối với tôi thời gian của anh em là vàng là bạc nhá, rất là quý giá. Nhá. Thế là anh em sắp đi. Cứ phải để tôi phải nói nhiều. Ừ sắp hình nhá mà tôi biết khi mà tôi nói đến cái đoạn này thì thế nào cũng có ông chất vấn tôi kiểu như thế này thời gian của tôi thì tôi tự biết sắp xếp sử dụng thời gian hợp lý như thế nào đấy là việc của tôi mắc mớ gì mà ông ông ông phải phải lo lắng cho tôi à ừ, thế thôi ừ, thế thôi thế chào bạn góc khuất vậy chào bạn góc khuất cái đấy no cho cái ờ, thời gian của QE mà cũng bị trách ừ, tôi biết sẽ có ông như thế thôi thế thôi <laughs> bạn góc khuất bạn hỏi là làm content hay gì vậy thì cái game này ấy, thì tôi nhắm rồi tôi nhắm rồi game này thì nói chung là vừa leo rank mà vừa làm content game này toàn queen mẹ bây giờ tôi mới nói cho anh em biết là cái game này toàn queen thôi anh em ạ Bố tiên sư Nhìn từ trên xuống dưới bốn ông queen rồi Nhìn từ trên xuống dưới là bốn ông queen rồi anh em ạ bốn ông rank queen thì thì làm content là có dễ không Chắc cũng dễ ừ, Chắc cũng dễ Tất nhiên là là, là rank queen là tính cả tôi nhá Warrior Long Tôi Thằng uh, Ajo Thằng người Nhật Bản ấy Thằng người Nhật Bản thằng người Hàn Quốc Đều rank queen hết đây anh em ạ đang top server anh em có thể lên top server anh em xem Warrior Long thì không biết là rank gì Nhưng mà các cái mùa trước là rank Queen Chứ còn mùa này thì có thể là chưa được rank Queen Nhưng mà là cũng là rank Queen Đấy Chả qua là cái rank hiện ở trong game thì nó Có thể nó là kinh ba nhưng mà Trình là trình Queen rồi à, Cái trận này nó rất khó ờ, Mà bảo chơi content thì nó cũng hơi vãi đấy Đội hình độc lạ thì chắc là trận này bỏ qua thôi anh em ạ bỏ qua thôi. còn nếu mà để được chọn một cái đội hình mà vô địch trong cái trận đấu này thì tôi xin được coi như là đề xuất đội hình gót đỏ như ban sáng rất là ổn áp và chơi gót đỏ trong cái trận đấu này khi không có Dark Spirit không có Dark Spirit nhưng trận này có máy bay không có bom có Omen trên này thiếu mỗi con rớt với cả con con con con khan thôi. Không có rớt không có khan. Không có rớt không có khan tức là mất đi một con 5 tiền. Tức là chỉ còn ba con 5 tiền ở trong bộ này thôi. Bình thường là có thể chơi bốn con 5 tiền. Đấy mà chơi ba con 5 tiền thì là cũng ổn rồi. Ở trong bộ gót đỏ có ba con 5 tiền thì cũng rất là ok rồi. Đấy nếu mà cái trận này thì có thể là lựa chọn con đường gót đỏ hoặc là lựa chọn con đường Egosit rất là khỏe luôn Egosit trận này cũng ngon nhá Egosit trận này chắc chắn nó sẽ không giống như trận ban sáng đâu Trận này là có con con 7 ở đây Có con 7 thì nó khác hẳn luôn Ừ thằng này sang soi này anh em thấy không Người quen anh em ơi Tôi bảo ơi cái thằng này nó người quen mà cẩn thận nhá Cẩn thận cái thằng Ajo nhá Cái thằng A Cái thằng Ajo này Ajo 0912 này này Nó quen tôi đấy anh em ạ à. Thằng này gặp suốt Gặp suốt Gặp rank queen nhiều khi vào nó còn nó còn cú nó cay cú nó còn đấm tôi ồ đấy ui ra gấu à cẩn thận mấy thằng này anh em ạ gặp rồi gặp nhiều rồi gặp nhiều quen rồi bởi vì thường là là ở những cái mức rank mà nó cao ấy nó phai nó nó mãi nó được một trận ấy anh em tôi nhớ cái đợt mà mà cái đợt mùa trước lúc mà tôi lên rank queen ấy là tôi tôi tìm trận ấy là tôi phải mất mất 5 phút tôi tìm một trận Nên là mấy cái tên này tôi nhớ rõ lắm Toàn là ghép gặp mấy cái ông này thôi Quen rồi Đấy sáng soi nhưng mà không ăn được Tầm này chưa ăn được Cứ bình tĩnh Bây giờ mình đang có ba Hunter mà ba Hunter kẹp Exit và có thỏ hai sao thì nó lại yên tâm luôn anh em ạ Bình tĩnh nhá, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Chuyện này căng đấy, chuyện này thế nào cũng sẽ có nhiều người soi Chuyện này căng Phải hết sức là bình tĩnh anh em ạ Wario Long Eco trắng Thằng Trung Quốc không phá à? Không phá Eco à? à Thế thì dễ quá rồi Chuyện này dễ cho Wario Long rồi Đấy Ăn cơm luôn anh em ạ Lên 6 luôn Giữ chuỗi Tầm này đang khỏe Giờ mà lổ con súng nhở Ôi trời Giờ mà lổ con súng thì chắc là tự tin luôn Tới rao um, Nhẹ nhàng tới rao 20 Súng 2, thỏ 2 ừ, Súng 2, thỏ 2 kiếm với 6 Hunter kẹp vào nữa thì ui rồi Mà nhìn này, tôi bây giờ tôi đang có ở đây nó là bao nhiêu cặp một cặp này, hai cặp này, ba cặp 4 cặp, 5 cặp, 6 cặp <laughs> Ôi dồi ôi, 6 cặp anh em ạ 6 cặp này mà nó lổ cho tôi thì <tsk> à, Nghĩ rồi mà đã thấy là tương lai nó tươi sáng ở trong cái trận này rồi Bây giờ chỉ cần nổ thêm hai cặp nữa thôi Chứ không cần phải lổ hết 6 cặp đâu nổ con rồng là ok lắm nổ con rồng này nổ con rồng con con con school hunter là ok lắm rồi được đấy <clears throat> Yên tâm mấy thằng này vẫn chưa có cửa ăn được mình đâu Bây giờ co nó đang là con thỏ nó đang hai sao rồi Hunter hai sao là ok lắm rồi Hay quá Vớ vẩn mấy rau nữa là cũng có chuỗi đấy Ủ uh, Fallen Witcher Ách à Kẹp được thêm đỏ mà lại còn có cả Fallen Witcher Chết rồi, thế này thì hơi bị thiếu slot Thế này hơi bị thiếu slot Thôi Trận này uh, trận này tôi nghĩ là sẽ có nhiều người chơi chơi chơi chơi God Calong ấy. Trận này có nhiều người chơi God Calong ấy. Thôi chúng ta chơi Exit đi. Exit trận này thì nó lại yên tâm luôn anh em ạ. Nó không dần giống như cái trận sáng nay đâu Cái, cái trận sáng nay là là vì là Nó không có con 7 Nên là đam nó bị thiếu Nó không đánh được cái bọn gót cá lông Chứ còn ở trong cái trận này thì thoải mái đi Sáng nay anh em thấy là tôi chơi gót đỏ là tôi ăn được cái bọn Exit là bởi vì là bọn Exit nó không có con 7 Mà trận này có 7 chơi Exit ok luôn Ngon nghẻ luôn anh em ạ Giờ thiếu mỗi cái hai tia thôi hai tia thôi thì là ngon nghẻ rồi Ngon nghẻ từ bây giờ đến hết game luôn Round 30 Đấy Đây rồi Ui sồi ôi anh em ơi Đồ nó như nâu như ly luôn Trời Úi <clears throat> rồi lại cái gì đấy Grim Grip cái gì đấy Thế thì chơi Wick rồi Hay chính xác đó là chơi chơi chơi Wick Chơi uh, Wick Exit rồi Wick chơi Exit Quá là ok Anh em ạ Ok đấy nhở Thế bây giờ kẹp con gì vào Lên 7 Lên 7 đúng không rao này tôi nghĩ lên 7 À lên 7 đi Lên 7 đi Thôi không phải mua súng nữa anh em ạ Thôi Tôi nghĩ lại rồi 6 exit sớm Xéo 6 ờ, exit kẹp witch sớm <clears throat> Thì nó sẽ xây dựng từ 3 hunter 3 hunter kết hợp với cả 4 witch 3 hunter 4 witch ở level Xem nào 3 hunter 4 witch là ở level mấy nhỉ Level 8 Level 8 anh em ạ <clears throat> Level 8 là được rồi ba Hunter 4 wick ở level 8 và lên level 9 thì nó sẽ là 6 ờ, Exorcist với cả 4 wick Ổn áp luôn Úi rồi cắt chuỗi luôn này Có chuỗi Vừa cắt chuỗi vừa có chuỗi luôn Được đấy Ôi giời Vừa bán con súng thì nó ra Trời Tiếc thế nhở Tôi vừa bán con súng nào trước thì nó lại ra Tiếc quá Tôi toàn bị như này thôi nhá cứ ôm mãi từ đầu game đến đến cái lúc bán đi thì không ra xong bán xong thì nó lại ra cay thật mấy lần nó như thế này rồi bây giờ có mua tiếp không ừ. như này ngon hơn chứ nhỉ thôi anh em ạ thôi thôi thôi thôi súng thôi đi kệ nó đi như này vẫn ngon hơn như này cho cái con con uh, Skull Hunter nó có chiêu gọi đệ Ơ ờ, vô phần lại, lại mất chuỗi round này này À không Đối thủ không có cửa Không có cửa nói cho nhanh Chưa được chưa được chưa được Rồi ok Xem nào Cũng căng Ui được đấy nhờ Tabu Witcher hay sao cho vào đó được đấy nhưng mà vẫn chưa có bốn Exit Bây giờ phải bốn Exit thì mới mạnh này Không được Cái con rồng nó tăng nó vẫn khỏe hơn Bây giờ chưa chưa chưa chưa cho vào được Chưa cho full lần vào được đâu Con rồng này nó tăng nó khỏe lắm anh em ạ Hai con rồng này nó làm tăng cơ Thêm được một đống máu ấy Từ từ đã Bình tĩnh Nói chung là cái đội hình này thì tôi nghĩ là Nó cũng sẽ mất chuỗi nhưng mà chắc nó không mất sớm đâu Chắc là cũng phải một lúc nữa mới mất cơ Tầm này thì vẫn ăn được Đấy, ăn được thằng này là ngon rồi Nhiều hai sao này, bốn con hai sao vẫn ăn được này Thế được rồi Ok Tí nữa chủ yếu là là là phải cẩn thận với cả Wario Long Bởi vì Wario Long bây giờ đang có chuối không ai cắt chuối cả Không ai cắt chuối cả một chuỗi thua luôn đấy rồi bốn exit được rồi anh em ơi được đấy được đấy được đấy được đấy <clears throat> như này được không đấy vẫn có ba hunter vẫn có ba hunter ở đây đấy kẹp grim vào combo với cả thỏ ok đội hình này ổn rồi bốn exit là ổn rồi rồi bây giờ chỉ cần đợi một con exit nữa thôi là lên 8 là kích hoạt được là 6 exit này lên 8 kích hoạt được 6 exit ba hunter ở level 8 Thằng này nó chơi cái gì nhỉ? Thằng này cũng phải cẩn thận, thằng này đánh kinh ấy. Cũng chưa biết là chơi cái gì nhưng mà khả năng là là, là, là nếu mà mua gấu như này có hai con gấu mết thì khả năng là chơi gấu. Ra hai con gấu mết rồi mà không chơi gấu thì hơi phí nhở đây rồi, 6 exit đây rồi anh em Đủ 6 exit rồi đấy Rồi, đủ 6 exit rồi Ok, nhưng mà phải lên 8 mới cho vào được Lên 8 mới cho vào được Thôi, thế này đó, cứ giữ cái này là được rồi Rồi, cái đao quái này thì đổi vị trí lại một chút anh em vớ vẩn lại toang quái cái cái đội hình này thì đam nó to đấy nhưng mà <clears throat> đam to thôi chứ còn tăng cơ thì hơi đuối hơi đuối tăng cơ nó chỉ đam to thôi được không tôi nghĩ là được thôi ok ok bảy con mà lại còn không đép được cái rau quái thì nó lại buồn cười chắc chắn nó được rồi đây rồi, kiếm gãy được đấy, đồ được đấy Ui, đầy luôn, anh em ơi, cướp điện luôn Được <clears throat> Bộ này là lấy công bù thủ anh em ạ Chỉ toàn lấy đồ đam thôi Anh em thấy không? Anh em thấy không? Cái con Skull Hunter tôi vừa mới bán thì nó lại ra Đúng không? Trời Đấy cứ vừa bán với con gì đấy nó lại ra thôi Thế là mới điều Vừa mới bán xong thì nó lại ra mà ôm mãi thì nó không ra Cay thật Skull Hunter với súng đều có kiểu như thế Giống hệt nhau luôn Đấy bây giờ nó là ba Hunter với cả 6 Exorcist rồi Ổn áp rồi anh em ạ Lên 9 là 6 Exorcist với cả 4 Wick Lên 9 là 6 Exorcist với 4 Wick <clears throat> Nhưng mà cái tầm này tôi nghĩ là sắp mất chuỗi rồi Bởi vì là toàn một sao thôi Và đội hình này thì tôi không roll đâu Tôi không roll đâu, tôi kệ thôi Mất chuỗi thì mất thôi Đây mất chuỗi này Gặp đây thì chắc là mất chuỗi rồi Chịu này thì mạnh quá rồi warrior long ốc hai full hai sao rồi không ăn được tầm này chịu đó Thôi bây giờ chỉ có chết cho nó nhanh lên để đỡ mất máu thôi anh em ạ Ui chết nhanh lên cho đỡ mất máu đi Mê đẩy kinh ấy Thế là vừa eco nhá Vừa eco thành công nhá Lại vừa cắt được chuỗi tôi Càng ơi, đánh gắt đấy Đánh gắt đấy Ây à, đau quá Giữ được 45 máu, eco thành công rồi 45 máu cắt được chuối. Khó chuyện này khó Cái thằng Hàn Quốc cũng phải cẩn thận Chuyện này có thằng Hàn Quốc này Cái thằng uh, Thằng thằng, thằng um, Ajoy này cũng ghê Hàn Quốc chơi bit à Chơi bit Vậy là cái thằng Có một thằng chơi bit Chơi đa dạng quá nhở Chuyện này chơi đa dạng lắm Tôi thấy có cả Greater Có cả Có cả bit luôn Có cả bit Có cả Egosit Egosit có hai người chơi Tôi với cả góc khuất chơi Đấy còn còn Bit đây này Hàn Quốc là chơi bit Rồi Hàn Quốc là chơi bit Kết hợp với cả Kira Ok Bit Kira thì không phải là cái đội hình mà mình sợ Đội hình này của tôi thì không sợ sợ sợ biết lắm. Còn cái đội hình gót đỏ hình như là có hai ông chơi gót đỏ thì phải. Tôi đang nghi cái thằng thằng thằng thằng thằng mà chơi gấu đỏ kia là nó chuyển sang chơi gót đỏ đấy. Trông rất là nghi. Rất đáng để quan tâm. <clears throat> Trận này vẫn chưa lên được con exit hai sao thì thì, thì chắc là mất chuối thì nó cũng là bình thường thôi anh em ạ. Không mất cho người này thì mất người kia thôi. Tầm này bây giờ nó bắt đầu yếu rồi Fallen Witcher chưa lên được hai sao Co mà bằng một tiền mà hai sao thì không ăn thua anh em ạ Co dồn đồ thì nó phải hai tiền hoặc là ba tiền cơ Chứ co đam bằng một tiền thì không ăn thua Rồi thôi, nói chung là tầm này thì giữ máu thôi chứ còn chịu thôi Này, ui ra rồng rồi, góc khuất ra rồng luôn à Dragon Clay rồi Càng ấy Cả hai đều đều đều đều exit sáu con này, này bằng nhau hết rồi, nhưng mà góc khuất xả hết tiền rồi. Anh em này xả hết tiền rồi. Từ từ bình tĩnh, cái bộ này là không xả hết tiền được đâu, bộ này phải lên 9 mới xả hết tiền. Gắt thế nhở Xả ờ, quả xả hết tiền này chắc là vừa nãy là là, là định ăn tôi đấy. <laughs> định ăn tôi chắc chắn là như thế rồi. Chắc là vì là chưa thấy thấy gặp tôi là định ăn tôi là là xả hết tiền để ăn tôi đấy Đấy nhưng mà lại đen quá Warrior Long sang ăn trước <laughs> Căng lắm anh em ạ à. Chơi nó gắt lắm Chơi trông mấy ông nhìn thấy thôi mấy ông ở dưới kìa Đấy lại ông lại sang soi Đấy tôi biết ngay cái thằng này nó hay sang soi lắm anh em ơi Thằng này nó cực kỳ nó hay sang soi tôi luôn ấy Đấy mà mấy cái ông ở dưới là mấy ông xả hết tiền rồi Chơi gắt lắm anh em ạ à. Hàn Quốc, Trung Quốc các thứ sang xả hết tiền luôn Càng ấy ở đây, gót rồng mập à? Ơi ơi, gót rồng mập này. Anh em thấy gót rồng mập chưa? Rồi gót rồng mập. Bây giờ gấp cái cái cái bộ gót rồng mập của tôi bây giờ nó coi như là đi khắp buôn lơi rồi. Ôi rồi đi khắp buôn lơi từ Trung Quốc đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Thậm chí là cả nào Campuchia, Indo đều thấy chơi. <laughs> thấy bây giờ là anh em thấy cờ nước nào cũng thấy là có dính cái con gót rồng mập vào luôn anh em cứ để ý vào trong lành em hơi bị đông người chơi luôn rất là đông người chơi gót rồng mập nhá về căn bản cái bộ đấy thì cũng là khỏe đấy nên là tin dùng mà anh em đấy ranking nhá ranking queen nhá đây là ranking queen rất nhiều người tin dùng đấy <clears throat> đấy còn các anh em mà không chơi được thì anh em nên xem lại xem là liệu rằng là anh em đã làm đúng chưa làm đúng theo lý thuyết chưa theo sách giáo khoa của tuấn cơm chưa Đấy còn nếu anh em không làm được thì chứng tỏ là anh em đang có cái gì đấy anh em làm sai Con thấy nhiều người làm lắm <laughs> Tất nhiên là vào trong cái trận đấu ấy, tôi phải nói thật với anh em Là ví dụ như tôi đây đang chơi ở cái trình rank King Queen Đây ở đây là mức rank King Queen thì rõ ràng cái việc tôi top 8 mà chơi dòng mập đó là quá là bình thường Nói thật với anh em là như thế Có trận này trận kia chứ đúng không Đấy có trận này trận kia chứ bây giờ nếu mà mình không là top 8 thì ai ai làm top 8 đây Đấy Ai Ai muốn top 8 Chả ai muốn top 8 cả Đấy <clears throat> Thì thôi thì thì, thì thì Đấy ai cũng chọn việc nhẹ nhàng Đấy anh em hiểu không Gian khổ sẽ dành phần ai Thì tôi cũng thế Đấy, tôi thì ai cũng chọn top 1 Top 8 sẽ giành phần ai <laughs> Đấy, thế anh em thấy chưa? Top 8 thì giành phần ai đây? Thôi, thôi tôi cũng chấp nhận ở top 8 nha anh em nhá chuyện này vớ vẩn ở top 8 tôi cũng chấp nhận Chứ còn anh em vào rank thì anh em cũng chấp nhận luôn chứ Bây giờ anh em đang chơi ở cái mức trình của anh em Anh em gặp những cái người bằng trình Ờ anh em gặp những cái người mà bằng trình độ của anh em thì anh em bây giờ tôi hỏi anh em là làm sao mà anh em có thể là chơi với những cái người cùng trình độ của anh em chơi hay như nhau mà anh em lại cứ đòi là anh em top một được làm gì có cái chuyện đấy kể cả anh em có cái đội hình hay ho thì anh em cũng còn phải luyện chán luyện múc mồm nhá như tôi tôi phải luyện goblin anh em tôi luyện mốc mồm luôn tôi mới chơi được hay đấy mà nếu mà cái tầm mà mà mà mà kiểu như là chơi hay ấy, thì chỉ có xuống bắt lạt được mấy cái người ở rank thấp hơn thôi những cái người trình thấp hơn thôi anh em ạ à. chứ còn chơi cùng trình thì anh em bảo làm sao mà tôi bắt lạt được người ta không bắt lạt được anh em ơi có khi người ta đấm cho sấp mặt tốt tám luôn đấy là nó quá là bình thường anh em nhá <clears throat> chơi bằng trình với nhau coi như là là trình độ thì như nhau đội hình thì ai cũng thông thạo bây giờ tôi thông thạo 10 bộ thì ông ấy có khi thông thạo 20 bộ đâu có đơn giản đâu anh em đều là trình queen cả thì bây giờ làm nào Bây giờ chấp nhận là top 8 thì, thì, thì cũng chấp nhận thôi Nhưng mình chỉ hơn cái họ là mình may mắn thôi Nhưng còn chịu Bây giờ trận này coi như là chăm sự nhờ vào may mắn <laughs> Úi rồi bắt được con cầu vết rồi anh em ơi Xong rồi lại đẩy cho Này thì soi Soi về chúng tôi Soi lũa đi Soi lũa đi bạn ơi Ui rồi soi nhưng mà vẫn bị bắt thì đây Còn nói làm cái gì <clears throat> Đấy đã có người đi ở tốc độ nhanh lắm anh em ơi Tốc độ trận đấu nhanh oh, tốc độ trận đấu nhanh lắm anh em ạ Rồi Ui mà tôi lại còn đang có chuỗi cơ Ờ tôi lại hai lần có chuỗi anh em ạ Thế chứ lại tôi bị bắt uh, bắt bắt một lần rồi tôi cắt chuỗi Tôi uh, cắt chuỗi của, của của của Warrior Long cắt chuỗi một lần xong bây giờ tôi lại có chuỗi Ôi giời ơi anh em thấy đỉnh không ừ, À không đỉnh may may may mắn không Anh em thấy may mắn không May may phết đấy Ok nhìn thế thôi chứ warrior long mà không lên được cái con ốc ba trong cái giai đoạn này thì tôi nói thật với anh em là tốc độ trận đấu nó đã đẩy lên rất cao rồi đấy nhá này thì là gót đỏ là bắt đầu đã form được ca lông rồi đấy đấy thanh liên ờ, queen nó đã form được ca lông rồi ayo ayo không chín mười hai đã form được ca lông rồi đấy không đơn giản đâu ca lông gót đỏ thì nó là thế lực đấy Đấy thế mà bây giờ mà Warrior Long mà vẫn chưa ra được con ốc quái Ui rồi lại gặp Warrior Long thế xong rồi May nhá, Wario là long quả này úp lồng ngon Úp lồng đẹp đấy May mà úp lồng đẹp đấy Rồi nhưng mà round này tôi cũng bị đẩy nhiều Mẹ Đau quá anh em ơi Ôi dồi đẩy nhiều quá Thôi chết tôi rồi Đấy nhưng mà vẫn là ốc hai thôi Gì vẫn chưa ăn thua anh em ạ Nói chung là Hên hên là gặp tôi đấy Hên là gặp tôi đấy Chứ còn gặp mấy cái thằng như là là là, là cái thằng chơi gấu kia thì chắc là nó clear cho một phát <clears throat> Rồi ok Roll luôn anh em ạ Roll form 2 sao và uh, cái đã Mà không, tôi là tôi roll 3 sao Tôi không lên 10 đâu Tôi bây giờ tôi kể cả tôi ra con 7 tôi cũng đéo lên 10 Nói cho nhanh Bây giờ tôi cứ 50 tiền mà tôi roll thôi Tôi roll cái con cung đen đã lên 3 sao Đúng sách giáo khoa của Tuấn Cơm luôn, không lên 10 Nhá Chơi là chơi co 3 sao thế thôi Chứ còn lên 10 thì nó cứ phải từ từ Đấy, cứ phải giữ 50 tiền rồi lên 10 dần Rồi <clears throat> Cái tầm này làm thế nào để mà giữ máu được thôi uh, xếp bài như nào để giữ máu được càng tốt càng nhiều càng tốt hai thằng à thằng này gót đỏ thằng này gót đỏ nhưng mà chơi chơi gót đỏ là chơi con con con rồng mập này đấy cũng đang có nhiều tiền lắm nhá thằng này đang có là 30 tiền ở level này là khá là ngon đấy nhưng mà ô, ô, ô, vẫn ăn này vẫn ăn này ăn được không đừng để nó xịt phát lửa đúng rồi vẫn ăn hay lắm được được đấy giữ máu được anh em ơi <laughs> bây giờ sợ nhất là Grioto gặp đẩy nhiều này Greater Beat Beat gặp đẩy nhiều Ui rồi Làm nào đấy Thôi thì mua vậy Nhưng mà chưa dùng được Con này chưa dùng được Con này cứ phải đợi Bao giờ Exit Ranger lên 3 sao rồi mới chơi nha anh em nhé Up 10 Không up 10 Co 3 sao mới up 10 Đã xác định chơi co là Exit Ranger rồi thì <clears throat> Nếu mà tôi chơi tôi xác định chơi con là con 7 này thì tôi mới áp 10 chứ còn đồ bây giờ tôi ghép cho exit ranger cơ nên là tôi không áp 10 đâu tôi phải roll ở 9 kể cả là lên được cái con fallen witcher lên 3 sao thì dồn đồ cho fallen cũng ngon thôi cứ roll hai con lên 3 sao đi <clears throat> mình cứ giữ 50 tiền thì thì cái cơ hội áp 10 là ra một phát là áp 10 luôn có gì đâu đồ này thì vẫn chưa biết lấy cái gì nhưng mà theo tôi thì tôi sẽ giữ lại để lấy một là cái bờ linh hai là cái uh, ờ, bkb từ từ đã rồi hôm tiếp rồi Ui ra hai con bảy này Dã man Ờ thôi thôi lấy thôi Ra thì lấy thôi Vớ vẩn này bây giờ lên 72 trước này 72 trước Exit Ranger uh, ờ, 3 sao cũng lên Nhưng mà nếu mà bây giờ 72 ấy, thì tôi cũng đéo có up 10 đâu anh em ạ Tôi đéo up 10 đâu Tôi vẫn ờ, sách giáo khoa mà tôi quen chơi thôi Đấy, lấy cái BKB cũng được nhá Mà lấy ở đây có cái Blink Lấy cũng được, cũng ok luôn Bây giờ đang phân vân lắm Lấy lấy sớm thì thì lại mất một cái, mất mất cái ấy Lấy sớm thì lại mất mất một cái slot Cũng chưa biết lấy lấy lấy cái gì Chả may mà nó không ra được cái nhẫn lé để ghép cái bơ linh thì lại nó hơi toang Thôi từ từ anh em ạ Từ từ đã Để lấy tí nữa chốt sau Còn đến round 30 với cả sắp tới là sẽ có người chết thôi yên tâm Trời tốc độ nhanh lắm anh em ơi Một lúc thôi là tôi nghĩ là chưa đến round 30 thôi thì cũng phải có ba bốn nhà là ra đi hai thằng có ca lông rồi à nhưng mà thằng này là Trigger Glacio à? Đúng rồi, Glacio Calong. <coughs> Rồi, ok, vẫn ổn. Vẫn ổn anh em ạ. Thôi từ từ giữ tiền á, giữ tiền á. Nhưng mà round 30 mà chưa lên được cái con co 3 sao thì là cũng hơi chậm đấy nhá. Bây giờ là là là round 26 rồi. 27, 28, 29, 30. Warrior Long lên được con ốc 3 rồi kìa. Creator lên ốc 3 rồi Càng đấy Càng đấy <clears throat> Lên ốc 3 vớ vẩn vô địch ấy chứ Mà trận này nói chung là cũng chưa chắc Chưa chắc Creator kể cả lên được ốc 3 Nhưng mà trận này tôi thấy khó lắm Bởi vì những cái nhà còn lại ấy Nó cũng đã mạnh rồi Những cái nhà còn lại đều là những cái nhà mạnh mà đâu có yếu đâu những cái nhà còn lại là những cái nhà gót ca lông thì đâu có yếu đâu gót đỏ ca lông đâu có yếu đâu gót rồng mập thì cũng không có sợ bộ Gladiator lắm phải nói thật là như thế gót rồng mập không sợ Gladiator tôi chơi nhiều rồi gót sùng mập còn đấm cho gladiator sắp mặt đấy chứ bây giờ là là sợ nhất thì chắc là là, là, là, là cái nhà bít là sợ nhất đây gặp cái nhà bít này bít <clears throat> rồi kẹp cả squire mày nó đẩy tôi chắc nó sắp mặt luôn rau này chết rồi được không cản cản được tí không cản cản được tí không ơ ơ được đấy được đấy được đấy được đấy được đấy ơ vớ vẩn đấy được đấy được đấy ôi được đấy nhở được đấy ui mất ít máu anh em ơi hay quá Hòa Hay quá nhờ Exit để giữ máu sướng thật Đây rồi cho vào thay Thay con này ra một sao cho ra rồi hai sao cho vào Đấy rồi <clears throat> Trận này thì nói chung là thấy khá là căng Anh em ạ à. Ui Ui Round 27 rồi mà vẫn chưa có ai ra đi Warrior Long suýt ra đi luôn Sợ chưa Căng không anh em Căng Căng Tốc độ trận đấu nhanh lắm anh em ạ Nói chung là những cái trận đấu như thế này thì tôi nói chung là tôi phó mặc vào độ may mắn thôi chứ còn tôi cũng chịu tôi cũng không biết làm nào đấy tự nhiên may tự nhiên lại đánh vẫn được siêu tốt vẫn giữ được máu thế mới lạ <laughs> may mắn anh em ạ may mắn thôi tất cả đều do may mắn thôi đấy <clears throat> đen một cái là tôi cũng sẽ giống như cái trường hợp của thằng trung quốc thôi là tôi top 8 thôi đấy nhưng mà may quá may quá may quá bây giờ ra có hai con bảy ở dưới này là yên tâm rồi yên tâm rồi <clears throat> Vớ vẩn mà máu tụt nhanh quá thì dí một phát lên 10 luôn Tiền vẫn đủ để up một phát lên 10 Đấy, chả may mà roll mãi không ra được cái con cung đen thì thì là dụ up một phát lên 10 luôn <clears throat> Dí một phát lên 10 luôn Được đấy, được đấy Nhà này có có có máy bay có rồng à, rồng hai cụ máy bay Mà tôi vẫn ăn này, ấy à, bắn đau quá nhở Hòa, hòa, hòa, hòa, hòa, hòa, hòa Hai cái nhà Exit thì thường gặp nhau nó sẽ hòa thôi Nó sẽ không thắng đâu hai nhà Exit gặp nhau rất sướng sướng thật sự máu thế như vậy này rồi Đấy có người ra đi rồi này Ui rồi anh em ơi Một round này vừa rồi là hai người ra đi luôn ở trong đấy có nhà Warrior Long Có cái con con con con ốc ba vẫn đi như thường anh em ạ Kinh chua Căng Khét Khét thật Đấy mà rất là may mắn đó tôi là tôi từ nãy giờ tôi máu tôi mất rất là nhỏ giọt đó mất rất là nhỏ giọt với cả cái đội hình Exit này rất là nhỏ giọt luôn <clears throat> Rồi Nói chung là bây giờ ấy Là anh em biết làm gì không Là phải coi như là xác định là đấm với bọn gót đỏ trước Đề phòng trường hợp là gặp gót đỏ lết game Hơi khó, hơi khó khăn Chơi hơi, hơi khó khăn một chút nếu mà gặp gót đỏ Đấy là chúng ta sẽ phải có một cái cú gọi là là, là canh bọn gót đỏ để counter bọn nó hay quá bạn ơi hay quá bạn ơi hay quá bạn ơi ui ui nó đẩy kinh quá thằng này đẩy ghê đấy chết rồi gặp bít nó đẩy kinh quá cái thằng này nó đéo chết đi mẹ gặp nó đéo chết đi thằng bít sống dai thật bít sống dai thật đấy bây giờ việc cần làm bây giờ là vẫn phải rôn Đấy đến máu là tụt một phát là xuống còn 50 máu thôi Máu tụt thấp lắm rồi Còn một nửa thôi Một nửa số máu nữa Liệu rằng có lên cái con cung đen lên 3 sao Hay là lên con phô lần lên 3 sao không đây phô lần hay cung đen lên 3 sao Thì đều có thể gánh được anh em nhá Hai con đấy nó đều chơi được hết Đấy hai con đấy nó đều chơi được Đấy nhưng mà con con con cần phải có một con lên Bắt buộc phải có một con lên Đây cái này từ từ đã anh em ạ từ từ đã Rốt cái round này rồi chốt đồ Rốt round này là tôi chốt được cái ờ, thêm cái giáp BKB này Đấy, tôi có thể chốt thêm cái Blink này Đấy, Nếu mà có đồ nhá Là chốt được hai cái món đồ quan trọng Blink với cả BKB rất quan trọng Chơi với cả God mà không có có có Blink với BKB thì thua ngay Đây rồi, có cái Blink rồi đây anh em Đấy, có viên ma lăng rồi, có những lẻ rồi, ổn Được Được đấy nhưng mà cái món đồ rau um, rau 30 Cái món đồ cam có vẻ hơi không ổn nữa nào Tôi thích tôi thích cái ba tia hơn Ok rôn Ui còn một con nữa thôi Một con nữa thôi Thôi xả tiền hết luôn anh em nhá Rau này bắt buộc phải ra con con cung đen Hết tiền luôn anh em ạ Hết tiền luôn Không nói nhiều Ui đời ơi Được đấy Ổn rồi ổn rồi ổn rồi Thôi bây giờ lên 10 thôi Tích tiền lên 10 thôi Được rồi Ok <clears throat> Cái này là lấy cái bờ linh Cái này lấy cái bờ linh Lấy cái Blink còn lấy cái um, giáp da bò luôn Để ghép cái BKB Áo choàng vận mệnh Tên mới của cái BKB Áo choàng vận mệnh Đây rồi Ok Thế cái tầm này thì lại không sợ gót đỏ nữa rồi anh em ạ Thực ra thì cũng chưa cần cần con 7 đâu Nhưng mà như này là tôi có thể đấm được cái bọn gót đỏ rồi Yên tâm Đây rồi gót đỏ rồi Gót đỏ của chúng tôi Ờ gót đỏ ca lông hai ca lông hai ba phát chết anh em ạ ui rồi ơi, ca lông hai cái con cung đen nó bắn cho ba phát chết đấy là còn chưa kẹp 7 vào đâu đấy kẹp 7 chắc chỉ hai hit thôi là chết rồi kẹp 7 chắc là hai hit là đi rồi cắt chuỗi luôn bạn ơi hay quá được đấy ui rồi ơi không hiểu sao may mắn nó luôn đến với tôi <laughs> may mắn luôn đến với tôi anh em ơ không cần phải lấy cái bơ linh này tự có này được cái nhờ đúng là may mắn trận này rồi anh em ạ được rồi, thôi tôi ghép luôn cái gậy gai luôn Đấy, có cái bờ linh rồi Ở đây là không phải nhặt cái bờ linh ở trong nữa Mà bây giờ là up 10 là cho luôn cái con 7 này vào Xong rồi lấy cái bờ linh ghép vào luôn Ok, ổn luôn anh em ạ Thế là tôi sẽ không phí cái món đồ tùy chọn Tôi vẫn còn một cái món đồ tùy chọn ở trong Để dành, để tí nữa ghép tiếp Bây giờ nhá, bây giờ là phải đợi cái chén Cái chén thánh em hiểu không Lấy cái chén thánh Ơi bạn ơi, bạn đừng soi đi, bạn soi tớ từ đầu game bây giờ rồi Đừng soi nữa được không Sợ thế Ui đừng đừng đừng đừng Hay gặp nhau thì cũng không đến lỗi mà thân quen lắm đâu Để mà cứ soi này chăm sóc nhau kỹ quá Đùa Chăm sóc nhau kỹ quá Đây có thằng cót thì không xếp để counter đi Cứ thích xếp counter tôi Chăm sóc thì kỹ đấy nhở Không sao bạn ơi Bây giờ có 7 rồi anh em ơi khỏe lắm Đấy kể cả con cung đen nó có bị bắt Thì bây giờ còn nhiều con khác nó cũng gây đam được mà Đội hình này đam toàn diện luôn nó là đội hình gọi là là, là là mạnh nhất bây giờ về đam gây đam to nhất bây giờ luôn <clears throat> rồi hay quá trời may mắn như thế này mà không top một nó phí anh em ạ <laughs> phí lắm nó phí lắm anh em từ lấy giờ vẫn 50 máu này cái lúc mà tôi nhắc anh em là tôi còn 50 máu đến bây giờ tôi vẫn 50 máu ơi giời đấy mà tôi mới phát hiện ra là cái thằng gót sống mập ấy là nó từ bỏ cái bộ đấy rồi Đấy nó từ bỏ cái bộ đấy nó lại chuyển sang nó up 10 mà Nó up 10 là nó sai bài rồi Nó up 10 nên là nó bắt buộc là nó phải chuyển sang là nó chơi ca lông thôi Đấy nó ra con ca lông rồi lại bán dòng bập đi Đấy nó lại thế các anh em ạ <clears throat> Tức là nó chỉ chơi dòng bập đầu game thôi chứ nó không chơi như tôi là chơi từ đầu đến cuối Mà ca lông thì tôi cũng không sợ Đội hình này bây giờ nó về căn bản là mạnh hơn <clears throat> Đây rồi Egosit này Gặp Egosit thì một là hòa hay là thắng một con thế thôi Đấy nhưng cái trận này là thắng nhiều con luôn Ui rồi 13 con luôn 73 máu Ui rồi 72 này Ôi giời <laughs> thế vô địch rồi anh em ơi Như này tôi còn đang có ý định là Có khi lại làm một cú như là Là full Fallen 3 nữa full lần 3 sao nữa để Chứng tỏ sức mạnh trong cái trận đấu này <clears throat> Căng thật Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy Đấy, đồ dồn hết cho con này thôi anh em ạ. Đồ này tôi tôi đợi một cái cốc cái chén thánh nữa được không? Đợi cái chén thánh nữa. Có chén thánh thì nó chống việc sốc đam chết luôn cái con con cung đen. Đấy, con cung đen mà nó sống sót ở trong combat thì thôi rồi. Ui bạn ơi, bạn soi nhiều thế bạn ơi. Thế có cần phải chăm sóc kỹ đấy không nhỉ? Chăm sóc kỹ thật đấy. Chăm sóc kỹ thật đấy. Mà bạn có biết là mỗi lần bạn ấy sang soi là tôi lại chuyển bài không? Tôi lại chuyển cái cái vị trí không? Ôi khổ. Làm sao mà tôi giữ mai cái vị trí này được Chuyển vị trí luôn ờ, Không nói nhiều Làm sao mà tôi cứ giữ mai cái vị trí đấy như thế được Đấy Làm sao mà tôi giữ vị trí như thế được Bắn ba phát là chết Con ca lông anh em ạ Cá lông dính ba phát là chết Ui xui Gót đỏ Ca lông 2 Anh em thấy nó khác hẳn với cả cái trận đấu mà tôi chơi gót đỏ luôn Tôi chơi gót đỏ ca lông của tôi lại đấm Egosit như con Lãi <laughs> nhở lạ thật đấy rồi còn hai thằng là chơi gót đỏ anh em à, hay quá có chén thánh rồi chống sốc đam được đấy bây, bây giờ còn hai thằng gót đỏ bây giờ còn hai thằng gót đỏ thôi có làm một cái cú như là một phát chết hai thằng luôn không nhở làm một phát bây giờ mình làm một phát chết hai thằng luôn đi nhở được không Round sau mà một thằng gặp tôi Một thằng gặp cái bóng của tôi thì có khả năng là cả hai thằng cùng đi Ờ có phải không À không không Round sau là, là, là, là tôi sẽ gặp một cái bóng Cụ thể là chắc là round sau là sẽ gặp cái bóng của thằng Trung Quốc đấy Cái thằng Ajo 0912 này gặp rồi anh em ạ Ok Mạnh rồi Bây giờ không không có thằng nào đánh được đâu Không cần Doom luôn Đội hình này không cần kẹp Doom vào để counter cái con con con con Calong Tất cả nó là đam to rồi anh em ạ Đam to làm lên tất cả Đây rồi Cầm đánh hai chắn là cái cấm đánh hai rồi còn gì nữa còn phải nói gì nữa lết game thì chơi thì cấm đánh nó là là là là cái key cái chìa khóa để để chiến thắng đây mà không còn cái món đồ nào khác nữa anh em ạ à. cấm đánh nó là món đồ nó gọi là cái gì tối thượng ở lết game rồi riêng rồi cấm đánh con ca lông nó bị cấm đánh 5 giây không thể tung trưởng được mà có khi nó sau khi nó đấm được thì có khi nó bắn chết rồi đấy cấm đánh lợi thế ở cái chỗ đấy đấy anh em cái cấm đánh nó rất là lợi thế ở cái chỗ là là là, là nó làm cho đối thủ là không thể thể đánh tay được mà counter rất mạnh vào những cái con đánh tay lên game đặc biệt là con ca lông có ca lông mà chắc chắn là tôi lấy cái cấm đánh hai đổi vị trí bạn ơi đéo ai để đấy ok bạn ơi rồi nhưng mà thằng này là thằng trung quốc không phải thằng kia kẹp cả square vào để counter đấy counter được đấy tuy nhiên là cái con con con con exit ranger nó đứng khéo quá nó lại lé được cái cái lốc ok rồi vậy là round tiếp theo là tôi sẽ gặp cả hai thằng ấy dây thế một phát double kill luôn này anh em này round tiếp theo là cái thằng trung quốc ấy nó sẽ lại gặp cái bóng của tôi còn cái thằng ajo 0912 là nó sẽ gặp chính tôi ờ gặp bản chính luôn được đấy ờ thế thì chết rồi bạn ơi thì tôi roll nốt đây rao này chắc rao cuối rồi anh em ạ Chắc rao này rao cuối tôi luôn nốt cái con Fallen 3 đây Fallen Còn một con nữa Còn một con nữa Còn một con nữa Cố lên nào Cố lên nào Ui đây rồi đây đây Xoát bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn Ui không kịp rồi Không kịp rồi Mẹ không kịp lên Fallen 3 rồi rao này sợ bọn nó chết hết ý Ui đúng thật anh em ơi Thằng này đi rồi ai rồi đi rồi cắn máu lên bạn ơi ôi tôi chơi rồi 11 máu đi rồi ui rồi ơi nhất tiến hạ xong điêu ui trời ơi chưa kịp lên con phô lần ba cho nó đẹp đội hình tôi đã bảo là cái rau này là cái round double kill rồi làm gì có chuyện hai thằng gót đỏ gặp tôi mà sống được đâu lẽ ra là cái rau đấy là phải bỏ bớt cầu ra còn 50 máu cơ mà còn 50 máu giữ từ đời nào rồi ấy, Vẫn chưa mất máu Đấy mà cái trận đấu này giữ máu cũng khủng khiếp thật sự ba lần có chuỗi liền Bây giờ lại đang có chuỗi thắng này Đúng không Phải bỏ cờ bớt ra đúng không anh em <laughs> Không anh em ơi tôi đùa đấy Chơi không bỏ được đâu anh em ạ Bỏ cờ ra xuống hố luôn Chỉ cần có cơ hội thôi là bọn, bọn nó lật kèo luôn đấy Không đùa đâu Không đùa bọn này đâu anh em ơi Nó chỉ cần lên là con Squire 2 sao Nó kẹp gót vào nó lốc lên đi thôi Xác định luôn chưa chắc đã ăn được đâu anh em ạ à. Đấy, thôi, kết thúc trận đấu sớm Double kill phát là thôi xong luôn Anh em nhá anh em thấy hay thì hãy để lại tôi một like nha anh em nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những cái clip khác Cũng như là giúp tôi sớm được 30.000 sub Anh em nhá Nếu anh em còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Cũng là một cái trận đấu ở mức rank King Queen Một cái mức rank cao tôi chơi cốt đỏ Và anh em có thể chọn clip bên phải xem tôi chơi bộ Feather theo một cách rất riêng khi tôi dồn đồ cho con cáo Anh em nhé Tạm biệt anh em Hẹn gặp lại anh em vào sáng mai Bye bye